Ok, hello anh em Thì hôm nay Cường giới thiệu tới anh em về tất cả các loại bịp của 2021 nha anh em Đó, cũng bây giờ 4 tháng nữa thôi là anh em đã Tết rồi nha anh em Đó, cái video này á Cường sẽ không lắc một thứ một cái môn gì, cũng không chơi một cái môn gì hết Nhưng mà Cường sẽ giới thiệu tới anh em về tất cả các loại môn bịp nha Có cái đẳng cấp mà Cường đã đi chơi Cường đã sàn những cái sòng sới Cường đã chơi khá khá nhiều ở chỗ anh em Tất cả khu vực thì cường cũng đã hiểu nói chung là cũng đã biết được nhiều về cái phần trăm mà anh em ờ, chơi để mà thắng người ta đó là như thế nào thì trên màn hình mọi người đây thì anh em thấy đủ không thứ nhất là tài xỉu nè thứ hai là bầu cua thứ ba là bài anh em nha thì ba cái môn này thì ở ở tất cả các vùng miền luôn đều chơi đó thì kể cả chơi uh, sóc uh, uh, quân vị đó anh em gọi là sóc sóc dĩa đó anh em đó thì uh, hôm nay á cường giới thiệu tới anh em đây nè thứ nhất là về bài đi thì anh em nhìn trên trên màn hình đây đây là cái kính nha kính này là chuyên quấn bài bài kính nha anh em gọi là bài kính nha nó chuyên quấn bài kính đây là cây bài kính nè còn hai cây bài ở dưới đây là gọi bài lỗi bài lỗi tam giác lỗi số lỗi vuông đều đủ cho anh em nói chung là anh em muốn chơi như thế nào thì cứ liên hệ số điện thoại 088 5311 đó thì kính bài thì nó chuyên như thế thôi thứ nhất là nó là bài lỗi số nè lỗi tam giác lỗi ô vuông và bài quấn bài kính đó thì uh, thắc mắc thì nhà thì anh em liên hệ số điện thoại trên màn hình nha anh em rồi tiếp tiếp tiếp đến là bầu cua đó thì bầu cua nó nhiều lắm thì để nói cho tài xỉu trước đi bầu cua thì hơi nhiều nha anh em đó thì à, tài xỉu nè tài xỉu thì nó cũng như vậy nha anh em tài xỉu thì bịp á thì cái nhất là anh em lò được hộp nè thứ hai là anh em lòn được dĩa nè hộp ra nha anh em tại vì khách lấy hết rồi chờ còn chừng này hộp thì cần đưa lên chừng này hộp thôi chứ uh, hột bán hết rồi đó thì đây thứ nhất anh em chơi á, bịp muốn bịp người ta ăn á thì thứ nhất là lòn được uh, hột nè thứ hai lòn dĩa thứ ba nó lòn nắp đó còn không cần anh em không muốn lò cái gì á thì anh em liên hệ tới ờ, cơ sở cường cường sẽ chỉ cho cách mà không cần phải lò bất cứ ba cái thứ đó mà anh em vẫn chơi được cho anh em đó đó là nói về máy nha anh em đây là máy soi đây là cái máy soi bài đây là cái máy soi uh, tài xỉu đó kể cả bầu cua luôn nếu như ở khu vực miền tây mà chơi mình cái thâu thùng nhựa ok luôn soi qua luôn nha anh em vẽ cái nắp nhựa tài xỉu nha anh em thâu qua hết còn uh, nói về giờ bầu cua nha anh em đó bầu cua thì bên cường nhận làm tất cả các hộp bầu cua đó mẫu mã này anh em nhìn thấy tem ở dưới không rất nhiều mẫu rất nhiều tem rất nhiều mẫu cho anh em luôn yên tâm khỏi lo tha hồ anh em lựa chọn rồi cái thứ hai là bên cường còn gửi đi cho anh em tất cả các loại tem như thế này để anh em về tự dán tự làm để có tem anh em dán tự làm nha tem cực kỳ đẹp luôn đó đây là cường cắt ra rồi còn nếu như anh em thích á thì cường sẽ gửi nguyên tấm nguyên tấm như thế này cho anh em đó nguyên một tấm một tấm như thế này về cho anh em để anh em à, tự cắt tự dán đó cái thứ ba nữa là nói về hộp thì bên cường đang làm hộp gửi cho khách đi đây là hồ những cái hộp khách đã đặt đặt để đặt để chơi năm 2021 này nha anh em đó thì uh, khách đặt thì mình làm cho khách để mà khách chơi đó thì đặt rất là nhiều mỗi anh em đặt sẽ tầm hai ba trăm hộp lận không chứ không ít đâu đó thì uh, bên cường còn bán luôn những cái thau nhôm như này ở khu vực miền trời miền trung hoặc là Ờ, tây nguyên rồi nè đó thì hay chơi những cái thâu nhôm thế này đó nếu mà anh em ờ, ở ờ, miền nam hay đâu á nói chung mà cường gửi đi tắt là ta tắt nơi nói chung ba cả nước mình cường đều gửi được hết nha đó chỉ cần anh em liên hệ số điện thoại 0898 thì cường sẽ gửi cho anh em đó còn anh em nhìn thấy đây là hai cái ví hai cái ví này gọi là hai ví đổi bài nha anh em đó chuyên về quýnh bài nè hai ví đổi bài đó hai cái nón quýnh về tài xỉu anh em nhìn hai cái nón nó quýnh tài xỉu nha anh em đặt thì cường sẽ chỉ cho anh em cách đánh và đây là những cái thùng bột cua đó ở miền Tây thì đây có những cái thùng bột cua camera nha anh em đây là cái thùng camera nè đây là khách đặt rồi khách đã đặt rồi khách đã lấy rồi nha anh em đó thì giờ cường à, mà tí nữa cường sẽ đi gửi đây là cái thùng camera của khách ở dưới khu vực miền Tây đó thì à, anh em xem video á thắc mắc như thế nào hay anh em muốn chơi những cái môn gì thì cứ liên hệ số điện thoại 0898 54311 Cường sẽ là người tư vấn và chỉ cho anh em cách chơi rồi thì à, chúc anh em cái năm 2020 và chuẩn bị à, năm 2021 này rồi nha anh em à, tranh thủ à, chúng ta lấy những cái gì chơi được thì chúng ta lấy đó nhất là kính nè anh em thấy chưa đây là kính quấn bài quấn bài kính nha anh em gọi là quấn bài kính còn cái những hai cái dưới á, là quấn bài à, quấn bài à, bài lỗi số lỗi tam giác đó còn nếu anh em thích nữa thì lấy ví đổ bài đó hoặc là máy đánh bài đó còn không nữa là anh em chơi bồ cua bồ cua bên cường đủ tem đủ ta nhãn mát cho anh em luôn yên tâm thôi rất nhiều rất nhiều rất nhiều đó kể cả thâu thùng luôn đầy đủ cho anh em kể tài xỉu luôn nha anh em rồi xin chào anh em nha hẹn anh em những cái video sau